Bài tập số 1 Một ô tô đi quãng đường 170 km với vận tốc 42,5 km h Tính thời gian ô tô đi quãng đường đó. Các con nghe lại này. Một ô tô đi được quãng đường 170 km với vận tốc 42,5 km h Tính thời gian ô tô đi quãng đường đó. Với bài toán này, các con hãy phân tích với cô xem là bài toán này cho biết điều gì rồi và yêu cầu tìm điều gì. Chúng mình cùng tóm tắt. Bài toán cho biết dữ kiện đầu tiên chính là quãng đường. Quãng đường ô tô đi là 170 km. Đây là dữ kiện thứ nhất. Dữ kiện thứ hai, người ta cho chúng mình biết điều gì nữa nào? Người ta cho chúng mình biết vận tốc của ô tô đi là 42,5 km trên giờ, tức là 1 giờ ô tô sẽ đi được 42,5 km. Vậy để cả đi cả quãng đường 170 km, ô tô đi hết bao nhiêu lâu? Đó chính là câu hỏi mà chúng mình cần phải đi tìm. Xem là để đi cả quãng đường 170 km này, ô tô cần đi mất bao nhiêu giờ? hoàn toàn trái ngược với những bài lúc trước cô đã dạy các con đúng không nào với bài này thì họ yêu cầu chúng mình đi tìm thời gian mà người ta đã cho chúng mình biết quãng đường biết vận tốc chúng mình có dễ dàng tìm thời gian được không nếu như dựa vào bài toán rút về đơn vị các con sẽ thấy này 42,5 km đi trong 1 giờ vậy thì 170 km đi trong hỏi chấm giờ các con có dễ dàng dựa vào bài toán rút về đơn vị để ta làm được không ta làm thế nào ta sẽ cùng giải